Xin chào toàn thể anh em ba miền Bắc Trung Nam nha Hôm nay là đến với lọc Phát Tài Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ môn Máy soi xuyên nắp tài xỉu nha anh em Máy soi xuyên nắp tài xỉu đó Thì cái máy soi xuyên nắp tài xỉu này là sao thì Để mình nói rõ cho anh em là như thế này là Nó gồm có Chén, dĩa, nắp, máy Chủ yếu là máy thôi nha anh em Chủ yếu là máy thôi Chứ còn cái này thì mình không quan trọng lắm Đó Chủ yếu là cái máy mình thôi nè Đó Thì bây giờ là gồm có một máy ở xong Vào cái này mình nói luôn là, là mình chơi từ xa được nha anh em anh em ở ngoài Bắc vẫn chơi ở trong Nam được anh em trong Nam chơi ngoài Bắc được nha đó mình kết nối qua tai nghe đây tai nghe cực kỳ nhỏ anh em để mình mở cho anh em xem đây gọi là tai nghe siêu nhỏ luôn nha đây anh em thấy không đó tai nghe siêu nhỏ rồi anh em nào ở trong sòng á, thì chỉ cầm một cái máy này vào thôi chỉ một máy này thôi nha anh em chỉ một máy thôi đó một máy còn anh em ở ngoài miền à, Bắc hay là mà đánh trong miền Nam á thì các anh em ở trong miền Nam ngồi ngồi chơi á thì cứ đeo cái tai nghe được rồi ok rồi là xong rồi bây giờ thì mình xin giới thiệu nè bắt đầu luôn nha cho anh em thấy cái máy này là nó như thế nào mình vẫn hoạt động là bình thường đây khi mình mở lên đó mình vào máy chế độ bình thường rồi xong bắt đầu nè đây đây là gồm một đĩa nè một cái nè anh em xem cho kỹ nha đó giờ trước tiên anh em nhìn lên nha rồi giờ bắt đầu mình úp cho nè đó, anh em thấy chưa anh em thấy nó qua chưa đó nó căng luôn đó tiếp tục này mình lắc cho anh em xem nè rồi anh em thấy có ok không cái này là chế độ cực kỳ tốt nha anh em đó tiếp tục nè rồi anh em có thấy được con gì không đó cực kỳ nét nha anh em anh em thấy không đây là mình lắc với anh em máy cây nha để cho anh em nhìn qua cái màn hình trước là mình sẽ bắt đầu mình đọc sau đó ok không cực kỳ nét cực kỳ ổn đúng không rồi bây giờ là bắt đầu mình thử cho anh em nè xem này nha rồi trong này mình thấy được một cây tam nè mình thấy có gì mình đánh con đó mình thì mình thấy một con mình đánh một con thấy nhiều con mình đánh nhiều con từ từ anh em cứ yên tâm đi đây tam đây anh em thấy không rồi, bắt đầu giờ là mình phân mặt cho anh em xem luôn nè rồi bây giờ mình thấy được con nhị nè con tam nè và con nhất nè anh em để ý nha bên đây con tam nè bên đây con nhị nè bên đây con nhất nè đó anh em để ý nhìn kỹ chưa thường thường con nhất và con tứ nó sẽ trắng anh em cứ đánh là anh em sẽ quen thôi đó nhất và tứ nó sẽ trắng đó anh em thấy không rồi tiếp tục nha rồi mình đã thấy nhất mình đã thấy nhất nè và ngủ nè con ngủ mà nằm bên này nè con nhất nằm đây nè anh em thấy không con tứ nằm bên đây ok chưa giờ bắt đầu mình dỡ nè ngủ nhất tứ đó đây là mình phân mặt cho anh em thấy nè tiếp tục lại nè mình đi test anh em xem máy cây nữa thôi nha rồi bây giờ anh em có thấy được cái gì không hầu như là trắng đúng không nó trắng như thế này thì anh em nhất và tứ nhưng mà mình đánh xỉu nhẹ thôi nha mình đánh vui thôi nha mình đánh vui thôi mình dỡ nè anh em thấy không rồi tiếp tục rồi bên đây á, là con ngủ nè anh em còn bên đây con nhất nè anh em thấy không nhất tứ nè bên đây con ngủ nè còn bên đây con nhị nè anh em thấy không giờ bắt đầu mình dỡ nha đó ok không tiếp tục rồi bên đây nhất nè nhị nè nhị nè anh em thấy không nhất nhị nhị ok chưa mình dỡ nha anh em nhìn cực kỳ nét đúng không dỡ đó anh em thấy không tiếp tục nha rồi bên mình đây đây nè ngủ lục nhất ngủ lục nhất ngủ với lục là nhất nha bắt đầu mình dỡ cho anh em xem nè rồi bây giờ là mình sẽ test một cái cây cuối cùng đó cho anh em thấy một cây cuối cùng nha anh em rồi trong này ngủ lục và nhất nha anh em đây mình đọc từng chỗ một cho anh em chị để nhìn cái tay mình nè ngủ ngủ nè lục nè và nhất nè ok mình dỡ nha ngủ lục nhất rồi đó anh em thấy không đây máy thì nó chỉ có gồm một máy thôi và nó xài một cam thôi nha anh em đó nghe gọi bình thường tất cả chế các chế độ là bình thường nha anh em đó máy này là bên mình độc quyền chỉ có bên lọc phát tài thôi mới có thôi nha anh em còn những chỗ khác là hàng trôi nổi có thể là khả năng là lừa anh em nhiều hơn đó đó lọc cũng xin báo trước đó để cho anh em biết anh em á mà quan tâm tới sản phẩm á thì cứ nhắc máy lên liên hệ với mình theo hai số ở trên 0981 521 779 0966 521 779 thì Lộc sẽ phục vụ anh em là 24 trên 7 còn những cái món á, mà nó cao xa hơn á, anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình mình sẽ tư vấn nhiệt tình những cái món mà không có trên thị trường của anh em để anh em đi chơi đó thì ngoài ra nhà Lộc á, thì có cung cấp cho anh em tài xỉu nè sóc đĩa nè bầu cua nè bài lá nè và tất cả các loại nha anh em tất cả các loại nha anh em có muốn đi sâu thì cứ liên hệ với mình đó thì hôm nay thì lọc thì nói tới đây thôi vì thời lượng nó có hạn những anh em á, mà xem cái video này xong á, thì nhớ ủng hộ cho lộc subscribe cho lộc like cho lộc một cái nha đó em mùa dịch rồi anh em ờ, ở xa xôi cứ giữ gìn sức khỏe để anh em mình có còn đi đường dài mình còn ăn tiền người ta được đó ok xin chào tất cả các anh em